cho cho anh em là anh em nào mà đánh ít số thì chúng ta cũng có thể là nuôi đến ngày cuối cùng thì chúng ta cũng ăn được con 62 thì ngày hôm qua của mình thì cái đường cầu đà chạm 2 này nuôi từ ngày 19 đến ngày 25 thì mình cũng nhắc nhở cho anh em là cái chạm 2 của chúng ta ngày hôm qua thì rất chi là đẹp thì có rất nhiều anh em nào uh, mà xem cái video của mình thì chắc chắn là sẽ ăn được cái chạm 2 đó thì cái chạm 2 này nó ra rồi thì anh em bỏ nó đi thì anh em tiếp tục nuôi cái bộ đề 02 này đến ngày 25 tháng 12 cho mình anh em nhé còn không thì anh em uh, cái chạm một của chúng ta <clears throat> cái chạm một của chúng ta thì cũng nuôi được ngày đầu tiên thôi thì nó vẫn chưa ra thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình thì ngày hôm nay cái cặp 5665 này cũng rất chi là đẹp phải không ạ đó nên là anh em vào cái đường cầu lô khung và cái chạm một này cho mình tiếp tục nuôi anh em nhé thì ngày hôm qua của chúng ta thì ăn được lô khung ngày thứ ba là con 01 và ăn đề chạm hai của mình quá là tuyệt vời rồi thì anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé đó thì hôm trước thì mình cũng nhắc nhở cho anh em là cái đường cầu lô khung ngày cuối thì chúng ta chiến thắng được con 01 và cái chạm 2 thì nó cũng đã ra được con 62 này rồi phải không ạ quá là tuyệt vời rồi đường cầu đè của chúng ta thì đã lỗ lô khung cũng đã lỗ thì chúng ta chỉ còn một cái chạm một và cái cặp lô khung 5665 này thôi thì trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái chạm nữa và đường cầu lô khung để chúng ta nuôi thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếc một like đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 522 người đã like video cho mình và 4.800 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống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 đề của chúng ta đề ngày nhưng ngày hôm qua thì nó cũng đã chiến thắng anh em đợi tí nó loát cái phần quảng cáo này cái <coughs> mọi người có thể sang bên này ấn vào đăng ký tránh cái trường hợp mà cái kênh của chúng ta bị mất anh em nhé thì anh em có thể sang bên này chúng ta tham khảo thêm ngày hôm qua thì bắt cho em là bạch thủ con 26 và đề chạm 6 chạm 2 thì chúng ta cái kênh này thì ăn quá là rực rỡ rồi thì mình cũng mới chia sẻ được 4 năm video thôi thì anh em có thể sang bên này chúng ta ủng hộ kênh anh em nhé đây là cái biểu tượng kênh trước mà anh em nào mà theo cái cầu siêu chuẩn 24 giờ thì anh em cũng biết rồi phải không ạ đó <coughs> kênh ờ, cầu siêu chuẩn của chúng ta hai kênh đều bị đánh sập hết thì mình sẽ làm lại cái kênh mới này chuyên chia sẻ ngay anh em nào mà đánh ngay thì có thể là qua cái kênh này chúng ta tham khảo còn đánh nuôi thì vẫn tiếp tục ở cái kênh cũ anh em nhé ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề của chúng ta lôi tuần của ngày thứ tư này thứ tư ngày 23 tháng 11 này ở giải 7 chúng ta lấy con đầu tiên chúng ta ghép lên giải nhì cho mình 5 con ở giải nhì này thì chúng ta có đài lôi tuần thứ tư này ghép lần lượt thì chúng ta có 707 này 727 747 757 và 767 <coughs> chúng ta có 10 số anh em nhé 10 số thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ tư ngày 23 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 57 thì chúng ta đã ăn được vấn đề 57 này và ăn chạm 7 cứng tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ hai này đề về 07 thì chúng ta cũng ăn được con 07 và chạm 7 anh em nhé thứ tư ngày 30 tháng 11 của chúng ta thì có cái chạm 5 cứng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 chạm 1 của chúng ta thì có 131 này 151 này 161 181 và 191 <coughs> để chúng ta lui tuần ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 71 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 1 này thôi tiếp tục thứ bảy này chủ nhật đề về 15 thì chúng ta ăn thẳng con 15 này và ăn chạm một tiếp anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thì theo cái đường cầu của mình test này đa phần là nó ăn ngày thứ ba và ngày thứ tư khung tầm 3 đến 5 ngày cho mình Tiếp tục thứ tư ngày 14 tháng 12 thì chúng ta có cái chạm 2 anh em nhé. Chạm 2. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 202 này. 242, 252, 262 và 282. Ở đây chúng ta có hai con không, không bóng 5 thì chúng ta có 252 để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba để về 24 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 và ăn thẳng con 24 trong cái dàn 10 số này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai thứ ba thứ tư ngày 21 tháng 12 đề về 62 thì chúng ta cũng ăn được con 62 này anh em nhé thì theo về cái đường cầu của mình chia sẻ này cho anh em thì anh em lên đánh cả cái chạm cho mình anh em nhé tiếp tục cái tuần này anh em lại lui cái chạm hai cho mình chạm hai cứng đến uh, thứ tư tuần sau cho mình thì ghép lần lượt của chúng ta thì có 202 này 2277 này 232 242 à 252 và 272 gian đề này của chúng ta thì cũng chỉ có 10 số thôi thì ở đây thì uh, có con 202 và 252 trong cái bộ đề 02 mà vừa rồi thì mình cũng chia sẻ cho anh em với ngày thứ ba thì nó cũng đã ra nhưng cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ tư này thì thường thường là nó mình test cho anh em thường thường là ăn đến ngày thứ ba hoặc là ngày thứ năm thì nó sẽ ra anh em nhé nên là anh em cân đối tiền làm sao cho nó hợp lý là được đây là cái đường cầu đài lôi tuần và đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em để ý luôn đây cho mình <clears throat> lô khung 3 ngày của chúng ta lô khung của chúng ta lấy ở cái giải nhì này anh em nhé con đầu tiên và con cuối cùng hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 141 mình sẽ đi test cho anh em thứ tư ngày 23 tháng 11 này Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 14 anh em nhé 14 này 14 của chúng ta về ở cái dãy nhì này luôn phải không ạ Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần Thứ tư ngày 30 tháng 11 thì chúng ta có cặp 303 này. Để chúng ta chơi cho ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 30 này phải không ạ 30 của chúng ta về ở giải nhì khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 thì chúng ta có cặp 737 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 37 này anh em nhé 37 của chúng ta về ở giải tư này tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày là cặp 959 này để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 59 và con 95 hai nháy anh em nhé về thẳng đặc biệt luôn ở giải tư và ở giải nhì ba nháy phải không ạ về cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì anh em nào mà chơi theo dõi thì anh em lên là đánh đủ khung ba ngày cho mình thì cái tuần này thứ tư ngày 21 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 88 và 33 anh em nhé 88 đi cặp cùng con 33 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy cho mình anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé Đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta để chúng ta nuôi khung 3 ngày Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta nuôi tuần của ngày thứ tư anh em nhé Lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 88 và 33, nuôi thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho mình luôn từ chiều nay. Và chạm hai cứng của chúng ta thì có 202 này, 2277 này, 232, 252 và 272 để chúng ta nuôi đến ngày 28 tháng 12 cho mình anh em nhé. Anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi, không có gì là chắc chắn 100%